Vâng, xin chào toàn thể 500 anh em đang uh, theo dõi kênh uh, YouTube của T Casino. Thì hôm nay kênh nha, hôm nay T Casino, ờ, tôi sẽ uh, thay mặt T Casino thông báo cho anh em một chương trình khuyến mại rất là lớn về các dòng sản phẩm cờ bạc bịp Đấy. đang ờ, đợt tháng khuyến mại nên chúng tôi sẽ khuyến mại cho anh em những cái món quà rất lớn anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được cái khuyến mại đó nhé à, thì hiện nay đang có các chương trình khuyến mại à, tuyệt vời cho anh em chẳng hạn như anh em mà mua máy đánh bài này Đấy, anh em sẽ được tặng một con mỏ đổi bài Đấy, anh em thấy chưa mà anh em mua mỏ đổi bài anh em sẽ được tặng ví đổi áo Đấy. hoặc là mua ví đổi áo anh em sẽ được tặng mỏ anh em mua áo đổi bài thì cũng sẽ được tặng mỏ đổi bài đấy đây là những con mỏ đổi bài nhật nhé đấy, anh em có thể tách ra gắn vào đâu cũng được mình sẽ thiết kế uh, theo ờ, sở thích của mình đấy, đây là những con mỏ đổi bài này anh em ạ đấy chương trình khuyến mại rất lớn mỏ đổi bài đang về rất là nhiều nên chúng tôi áp dụng cái chương trình khuyến mại bất anh em mua bất kỳ một cái sản phẩm gì bên tấn tuân casino đều được tặng mỏ đổi bài cả đấy mua một tặng một đấy một cái chương trình khuyến mại rất là lớn thì anh em hãy nhớ nhưng mà anh em nhớ cho tôi là phải đăng ký kênh đăng ký kênh và ấn thông báo thì à, tôi sẽ khi anh em mua hàng chúng tôi sẽ check Đấy, anh em mà ấn đăng ký kênh và thông báo thì anh em sẽ được tặng cái món à, quà rất là ý nghĩa này mỏ đổi bài Đấy. anh em có thể gắn trực tiếp vào áo của mình này Đấy. là thành áo đổi bài gắn vào ví vào quần là thành quần đổi bài hoặc là anh em có thể gắn vào cổ tay áo ống tay áo Đấy. thuận tiện đâu anh em đổi thì anh em gắn vào đấy, đấy còn vâng, anh em mà muốn biết cách chơi mỏ đổi bài như này như thế nào Đấy, hoặc là các dòng đổi bài như thế này như thế nào thì cứ vào kênh xem các video tôi đã hướng dẫn anh em rất là nhiều rồi Đấy. còn hôm nay ở đây tôi sẽ hướng dẫn anh em uh, kia một uh, uh, sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, cao cấp Đấy, cao cấp nhất mới về bên casino đó chính là dòng CVK 500 của năm 2020 thì uh, với cái dòng CVK 500 của năm 2020 này đã được nâng cấp rất là nhiều Đấy. đánh rất là tuyệt vời anh em Đấy. CVK này có thể nói là ông vua của phân khúc uh, uh, khúc uh, tầm tiền rồi đấy CVK là đánh ok nhất thì uh, cách chơi con này như thế nào đánh ra làm sao thì uh, mình sẽ hướng dẫn anh em sơ qua trong cái video này còn chi tiết và cụ thể hơn thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở đấy bên mình đang sửa nhà rồi đấy sắp xong rồi thì anh em có thể lên trực tiếp nhà đấy địa chỉ thì à, ở bến xe Mỹ Đình đấy, và bến xe miền Đông đấy. ở bến xe nào thì anh em cứ đến bến xe xong rồi à, điện số điện thoại trên màn hình như này, không tám bốn bốn này bảy chín hoặc là không tám ba bốn 0834 ba, mình sẽ đến trực tiếp đón anh em và hướng dẫn anh em eh, dẫn anh em vào cơ sở cho anh em tham quan cơ sở cũng như là anh em có thể à, test thử tất cả các dòng sản phẩm của bạc bịp bên mình đấy, bên mình rất là nhiều loại à, kính áp tròng nhìn xuyên bài này đấy, kính áp tròng nhìn xuyên bài Đấy. rồi à, những cái dòng sản phẩm như là ví đổi bài áo đổi bài rồi các sản phẩm như sóc đĩa bịp Đấy. kính thì rất là nhiều loại máy đánh bài điện thoại đổi bài rất là nhiều thì anh em cứ đến cơ sở mình tham quan được giao lưu tí nha à, thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em chơi con CPK này nhé tách cho anh em xem cái con CPK này thì còn nguyên trong hộp anh em ạ chưa bóc tách gì cả cả nguyên trong hộp này Đấy. chưa bóc tách uh... Đấy. mình sẽ mở máy và test cho anh em xem để uh, chơi được những con CVK này anh em nhớ cho mình cái uh, điều kiện đó là anh em phải uh, luồn được bài vào và sử dụng bài của mình bài của mình thì là bài mã vạch nha anh em Đấy, anh em phải sử dụng bài mã vạch của mình đó những cái con này này anh em có thể nghe gọi nhắn tin bình thường Đấy. lắp wifi bắt wifi đây tôi bắt wifi anh em xem con này là đang được bắt wifi rồi đấy nha anh em Đấy. thì à, mình sẽ tắt đi sẽ đỡ tốn pin Đấy. còn anh em uh, lắp sim mà nghe gọi bình thường và cũng uh, chơi rất là ok luôn đây mình sẽ vào chơi cho anh em xem test nhanh cho anh em xem để anh em uh, cảm nhận thấy sự hiệu quả khi uh, sử dụng con uh, máy đánh bài này nhé về mẫu mã bài mã vạch thì anh em nhìn này đây là bài ca này bài ca xanh này à, các bộ bài như rồng đỏ táo rồi kim cương rồi tất cả các dòng bài trên thị trường ờ, có thì mình đều có nhé đấy thị trường có bài nào thì mình đều có cho anh em thì hay đánh bài nào thì khi anh em mua máy chúng tôi sẽ tặng anh em một cây bài giá một triệu đấy tặng miễn phí cho anh em luôn đấy. còn con máy này thì giá nó cũng không hề rẻ đâu đấy nên anh em nào mà xác định là mình chơi mình ăn lâu dài thì mình sẽ chơi mình đầu tư ra một chút nhưng mà hiệu quả nó kiếm lại rất là nhiều đấy. mình sẽ vào chơi cho anh em xem này nhập một cái mã trò chơi à, cái mã này chỉ chỉ có anh em mới biết thôi Đấy, nên người khác mượn điện thoại anh em nghe gọi nhắn tin kiểm tra thoải mái nhá anh em khi nào chỉ nhập đúng cái mã này này vào thì à, anh em mới có thể vào được phần chơi đánh bài Đấy. cũng như kiểu điện thoại anh em cài mật khẩu ấy chỉ nhập được mật khẩu thì à, mới có thể vào được đây ok tôi nhập xong mã rồi ấn đăng nhập này Đấy. bài tú lơ khơ nha anh em thì uh, con máy này đánh được rất là nhiều trò uh, liêng này ba cây này sâm vỏ chắn rồi ba lá bài cào Đấy, rất là nhiều loại thì uh, anh em uh, anh em mà <coughs> muốn chơi trò nào chúng tôi sẽ cài cho anh em sẵn trò chơi đấy còn đây là chúng máy mới chúng tôi chưa mua trò chơi chỉ có chế độ đánh thử thôi nên uh, anh em thông cảm khi theo dõi video thì nó hay bị uh, dừng vì cái chế độ đánh thử này nó chỉ cho anh em thử vài ván thôi anh em thử ok thì em mua trò chơi ba cây này ba cây Việt Nam nhé anh em nhìn nhé đây là có liêng ba cây và bài cào Đấy. rất là nhiều à, chế độ số người chơi ở đây có những cái gì nó có chế độ này Đấy. chọn mã chơi này số người chơi này à, cài đặt bài thì mình không cần quan tâm lắm phương pháp tiếp cận anh em chỉ chú ý cho tôi là cái chế độ đầu ra này này chế độ đầu ra là âm thanh đúng rồi chế độ uh, âm thanh này Đấy, chế độ âm thanh thì anh em uh, lựa chọn cho tôi là cái chế độ uh, nếu như uh, anh em mà chơi bịp ấy ở à, trong cuộc chơi thực tế trong cuộc chơi thì anh em sẽ sử dụng những cái tai nghe CVK siêu nhỏ này đấy anh em nhìn này đây là những cái bộ tai nghe siêu nhỏ đấy CVK siêu nhỏ à, bằng hạt đậu thôi anh em nhét vào trong tay anh em nhét vào trong tay của anh em thì anh em sẽ chơi đấy máy bán như thế nào làm y như thế là thắng rồi à, kênh camera này à, để đây tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em thì à, ngoài cái <coughs> anh em tí sẽ nhìn thấy camera quét hồng ngoại của máy thì à, ngoài quét trực tiếp từ máy thì anh em có các phụ kiện như là vào đồng hồ này đấy anh em có thể lắp camera quét vào đồng hồ rồi sau đó mình sẽ kết nối với con điện thoại này thì mình sẽ cất điện thoại ở một chỗ đấy, mình chỉ cần cầm đồng hồ ra đánh thôi chỉ cần cầm đồng hồ đấy đồng hồ nó sẽ tự động soi bài cho anh em hoặc là những ờ, con ví soi vàng hoặc là uh, <clears throat> rất là nhiều cúc áo soi vàng hoặc là thắt lưng soi vàng đấy rất là nhiều loại thì uh, uh, từng cái dòng sản phẩm uh, phụ kiện soi bài kèm theo thì mình đã có các video ở trong kênh anh em hãy đăng ký kênh và vào kênh để xem nhé uh, đây còn làm video cho anh em mình thì anh em test máy thì mình sẽ làm trực tiếp luôn không phải phụ kiện nữa Đấy, test máy cho anh em thôi Đấy ok các chế độ số người chơi là 6 người rồi nhé đấy bắt đầu chơi là xong này phần cài đặt này thì đơn giản thôi anh em mua máy mình sẽ hướng dẫn đấy, rất là đơn giản à, anh em nhìn thấy camera hồng ngoại của nó không nhỉ đấy. À, qua cái máy quay thì anh em nhìn thấy được thôi chứ còn mắt thường thì kia hồng ngoại anh em biết mà mắt thường không nhìn thấy được đấy cái hồng ngoại này để nó giúp anh em quét cái mã vạch ở trên à, bài mã vạch đấy, đây là bộ bài mã vạch không khác gì những cái bộ bài bình thường ngoài chợ đấy đây mình sẽ cho anh em xem chế độ loa là chế độ loa ngoài rồi nhé anh em mình test cho anh em xem này chế độ âm thanh chế độ loa ok báo 6 nha anh em Đấy, cái số báo này chính là cái số lá mà mình phải đảo nghe gì nhìn không máy báo một nha, Đấy, tiếp tục sẽ thử cho anh em này Đấy, cầm bài như thế này là máy báo Đấy, máy báo 4 anh em hiểu máy báo 4 nghĩa là thế nào không ạ 4 nghĩa là anh em phải đảo đi 4 lá này một này Đấy. 2 3 4 Đấy. 4 lá không chia từ nhà anh em 6 nhà chơi đúng không ạ ờ, con này thì nó đánh được rất là nhiều nhà 6 nhà chơi 7 nhà chơi 8 nhà chơi 23 nhà chơi đều đánh được Đấy. thì uh, cứ làm theo đúng như máy báo máy báo như thế nào anh em làm như vậy thì anh em luôn là nhà điểm to nhất chia bài hoàn toàn xanh chín anh em thấy chưa liêng chín mười di luôn này Đấy, 9 di đảm bảo to nhất ở đây rồi gì nhá anh em nhìn sơ qua 7 điểm 7 điểm đấy không nước này 7 điểm đấy thấy chưa sơ qua các bài nhà như thế 97 di là anh em đã thắng rồi đấy. chỉ cần làm đúng y như máy báo thôi còn khi chơi ấy, à, nãy là tôi để chế độ màn hình sáng cho anh em à, tiện theo dõi còn à, khi chơi ấy, thì anh em nhớ tắt màn hình đi để ở chế độ tối đây tôi sẽ à, cho anh em xem đi để chế độ tối nhé Đấy cái này là đang ờ, uh, phần test trò chơi này nên mình lại phải bắt đầu lại Đấy. mình bắt đầu cái này anh em nhìn nhé tắt màn hình đi Đấy. cầm bài anh em thấy chưa máy báo 6 đúng không ạ mình chỉ cần dơ bài ra thôi là máy nó đã báo rồi đánh rất là tuyệt vời 6 nghĩa là anh em đảo đi 6 lá cho tôi Đấy. 1 này 2 3 4 5 6 Đấy, mình tắt màn hình đi để màn hình ở chế độ chờ máy nó vẫn báo bình thường thôi Đấy, anh em dùng tay nghe siêu nhỏ thì nó sẽ báo y trong tay nghe siêu nhỏ ấy chia này bài này nhà mình chắc là chắn là chín điểm nghe em nhìn chín điểm nhé bài mình luôn là nhà to nhất luôn 9 điểm này bài nhà mình đây nhá đấy, chia từ nhà mình thì mình sẽ là nhà lớn nhất đấy, cứ chia từ nhà nào nhà đấy lớn nhất đấy. nó còn ngoài ra nó còn chế độ tụ à, báo nhà lớn nhất đấy, báo hai nhà lớn nhất đấy. đánh ba cây cũng thế thôi cứ anh em cứ làm theo à, máy báo đảm bảo chuẩn nhất đấy, chế độ liêng này là ok rồi đúng không ạ đấy, anh em thấy chưa ba cây thì cũng thế thôi đấy nhá còn trong cái trường hợp mà mình đang chơi có thêm người chơi hoặc bớt người chơi thì à, mình phải làm thế nào chẳng nhẽ lại bỏ máy ra cài lại từ đầu à, à anh em không cần phải làm thế Đấy, mình sẽ thiết à, con máy này thiết kế rất là thông minh Đấy. đây này anh em nhìn này đây nhá ok bắt đầu chơi này mình đang có 6 người chơi đúng không ạ Đấy, đang chơi 6 nhà tự nhiên thêm một nhà thì anh em vẫn tăng âm lượng đấy nó sẽ báo 7 người đấy 8 người thấy chưa anh em nghe rõ không ạ Đấy. tăng âm lượng là tăng người còn à, giảm âm lượng là giảm người mình sẽ giảm mình sẽ giảm xuống giảm, dạ. mình sẽ giảm xuống còn 5 nhà nhé chẳng hạn như kiểu đang chơi một nhà hết tiền Đấy. coi như nhà này hết tiền đi họ ra họ nghỉ họ không chơi nhé thì còn 5 người chơi với nhau thì đây anh em nghe thấy không báo 7 đúng không ạ một này hai này ba này Đấy. 4 này tôi đã tách bốn lá rồi Đấy. 5 này 6 này 7 này chuẩn 7 lá nhé anh em đảo chuẩn số lá máy báo năm nhà chơi đúng không ạ chín điểm tiếp này Đấy, anh em nhìn đi chín điểm KS8 nhà này thì 8 điểm này nhà này 8 điểm này đấy nhà này 9 điểm như 9 đua chất đấy đây là cái trường hợp mà mình bằng điểm cho người ta nhưng mà con máy này báo về chất rất là chuẩn anh em nhìn đây này mình có 8 rô hơn chất người ta bằng điểm nhau nhưng mà vẫn là hơn chất đấy chứ không phải chỉ nó báo mỗi điểm không không nó báo cả chất nữa đấy đảm bảo lúc nào anh em cũng là nhà to nhất 100% luôn thì à, đấy test thử cho anh em sơ qua vài bán thế thôi để cho anh em biết cái sự hiệu quả của con máy này còn chi tiết cụ thể hoặc có vấn đề gì thắc mắc anh em cứ để lại cái số điện thoại dưới màn hình mình sẽ à, tư vấn cụ thể cho anh em đấy đấy anh em ạ đấy. <coughs> thì thế ờ, máy thì cũng sử dụng rất là đơn giản thôi nhưng mà hiệu quả nó đem lại rất là cao đấy, đây là CVK 500 nhé ngoài CVK 500 thì còn có iPhone 11 Pro và loại này chỉ dành cho những anh em nào sang chảnh thôi đấy, còn đây là một con à, máy đánh bài đời đầu đấy, giá cả thì mềm mỏng hơn một chút thì anh em có nhu cầu thì cũng có thể sử dụng con máy đánh bài đời đầu này nhưng mà tốc độ của nó thì chắc chắn là không thể ăn được con ờ, ờ, đời mới rồi đấy thì anh em hãy cân nhắc lựa chọn cho mình một cái con máy đánh bài cụ thể đấy phù hợp với anh em nhưng mà đem lại được hiệu quả tốt thì anh em hãy lựa chọn nhé Đấy, cũng cảm ơn anh em sẽ đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nhé. À, xin chào toàn thể anh em.